Hải đang ờ, xin chào bạn có thể đang giới thiệu các bạn cần ờ, câu lục Bạn có thể dùng câu lục đầu cần Rồi câu ờ, tầm 20m đổ lại các bạn nhé Cần này cần T27 Độ cứng nó không được cao Thì các bạn dùng có thể câu lục đầu cần Câu tầm 20m đổ lại là ok Đấy. Chiều dài 4m05 đây qua hàng này hàng bãi đang ờ, mới về được ờ, mấy cần khuyên bát Fuji các bạn Đây, đang sẽ review chi tiết sẽ cho tầm số các bạn sau các bạn Đây, ờ, Fuji các bạn khoen ờ, Fuji đây bạn nhìn chiếc Fuji à, định vị khoen định vị khoen đó các bạn hàng này ờ, bãi nhưng mà còn ờ, đẹp lắm các bạn đó, khá là đẹp thân đốt này đốt thứ hai không xước sát gì đâu các bạn nhé đốt thứ hai từ gốc lên Đó. đây bát cần đấy các bạn à, Fuji đen Đó. Dạ. xước một ít đây là chỗ này đây các bạn này Đó. T27 4m05 các bạn nhé đánh đầu cần thôi dạ. đang sẽ đo được tính ngọn và cân trọng lượng của cần các bạn xem rất là nhẹ đánh đầu cần hợp lý cầm đỡ mỏi tay các bạn 388 gram hàng bãi các bạn nhé 388 gram đây là Hải Đăng sẽ đo được kính ngọn các bạn đường kính ngọn là hai đi đây bạn hai đi tám à, tám gì đấy Đó, tầm hai ly tám các bạn Đó. khá là đẹp các bạn hàng bãi đẹp hải đăng à, sẽ miễn phí hạ bát và bọc bằng co các bạn thấy các bạn nào có nhu cầu bọc và hạ bát còn không thì khả năng sẽ để nguyên à, bát này cho bạn về các bạn tự hạ đấy Japan ờ, hãng Fuji của Japan sản xuất bát này các bạn đấy, vừa rồi đang ờ, fishing đã giới thiệu các bạn ờ, cần câu lục Daiwa T27 chữ đỏ chiều dài 4m05 đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing